Xin chào anh em. Ở trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều các thông tin ờ, về làm giá cổ phiếu này, bơm cổ phiếu, thổi cổ phiếu, làm cho những nhiều cổ phiếu mà tăng như vũ bão sau tăng ờ, gấp 3, 7, 38 lần. Sau đó thì một thời gian này dốc thẳng đứng. À, ờ, vì làm thế nào để nhà đầu tư có thể tránh được những tình trạng như này? Thì có lẽ chúng ta thấy rằng là uh, các trang mạng thông tin đại chúng thậm chí là có những cái uh, như là setup như là một số các cổ phiếu như của sát thủy này và ờ, sát nọ sát kia nhưng nếu chúng ta theo dõi trên thị trường chứng khoán thời gian vừa qua thì ờ, tất cả uh, hô hào đóng góp cổ phiếu như vậy thì rất nhiều cái thông tin mà chúng ta không thể kiểm chứng được nó tốt nó xấu nên chính vì vậy thì việc mà để chúng ta biết rằng là làm thế nào để chúng ta biết rằng là những cổ phiếu đó như thế nào làm thế nào để chúng ta biết rằng là uh, không bị tránh tức là tránh được những cái sai lầm tránh được những cạm bẫy mà rất nhiều gì ạ chúng ta gọi là sói già đang uh, răng cái bẫy ra để gì ạ khiến cho nhà đầu tư chứng khoán cá nhân mắc phải thế thì uh, hôm nay thì uh, tại sao dũng làm chủ đề này bởi vì uh, hôm qua tức là trong quá trình mà theo dõi uh, trên uh, phương tiện thông tin đại chúng nếu các bạn có thể thấy đây ạ đây là một cái uh, phương tiện thì ở uh, đây là một cái uh, công ty đây là công ty ty là PVS à chí Việt ạ công ty chứng khoán chí Việt à, chúng ta biết rằng là đây là một cổ phiếu người ta thổi giá 37 lần lãi 154 tỷ theo các bạn là <clears throat> con số 154 tỷ nó có phải con số nào theo Dũng thì con số này có thể nó đã hơn rất nhiều rồi con số này nhưng trong quá trình điều tra thì người ta chỉ có thể thu hoặc là người ta chỉ phân tích và đánh giá được cái món hời như này các bạn và sau khi chúng ta nhìn thấy thì rõ ràng những cổ phiếu như là TGG tăng thẳng đứng hoặc là nhiều cổ phiếu khác thậm chí là mã T BV chúng ta thử quan sát xem một số cổ phiếu đấy nó sẽ biến động ra sao đầu tiên chúng ta thấy là TGG đây chúng ta thấy không ạ nếu nhà đầu tư chúng ta đang quan sát đây và chúng ta mua cổ phiếu mà mua ở dưới này và mua ở dưới này sau đó kéo lên thẳng đứng này thì điều gì diễn ra điều diễn ra thì khi mà nhận, chúng ta không biết rằng là đây là quá trình gì ạ làm giá thổi giá và những cái này là người ta gì ạ kéo giá lên để bán cho các nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhiều lẻ và sau đó thì chúng ta biết rằng là phần lớn ờ, cái thổi giá này kiếm tiền rất nhanh nhưng cuối cùng là chúng ta lại bị gì à? mất hết trong thời gian ngắn chúng ta cũng thể thấy nhìn vài các cổ phiếu thổi giá tương tự như vậy nhưng cái quá trình thổi giá thì các bạn có thể quay trở lại để xem rằng là tất cả quá trình thổi giá thì thường là sau đó nó lại kéo lên và rơi tiếp sau đó là kéo lên thẳng đứng và rơi tiếp và chúng ta cũng thấy là việc thổi giá diễn ra với nhiều cổ phiếu khác nhau ở đây là cổ phiếu mà chúng ta theo các bạn đây là cổ phiếu gì ạ à? nếu các bạn nào biết cái cổ phiếu này thì comment uh, cho Dũng số 1 đó là B IBC IBC ạ à? à, khi mà cổ phiếu IBC này chúng ta biết rằng là sau khi mà người ta để thổi giá lên một giai đoạn rất là lớn và quá trình này chúng ta thấy là thanh khoản diễn ra nếu bạn nào hiểu rõ đây chúng ta gọi là những cổ phiếu bao cung cổ phiếu bao cung này sẽ được các gì ạ à, công ty à, công ty lớn à, các tập đoàn lớn có thể họ gì ạ à, họ sitting trên gì ạ à, trên các thương tiện, phương tiện thông tin đại chúng như là sắc thủy đúng không ạ thế thì bây giờ họ xích tinh thế thì khi mà họ xích tinh trên các phương tiện thông tin đại chúng thì các bạn thấy làm gì ạ à? họ nói rất hay thì các bạn làm gì ạ hello bạn thấy cổ phiếu rẻ các bạn làm gì ạ các bạn làm gì các bạn mua vào và cái kết bắt đầu diễn ra và tại sao chúng ta thấy là tất cả cái thông tin mà trên trên phương tiện thông tin đại chúng chúng ta không biết rằng là cái nào đúng cái nào sai và cuối cùng chúng ta đã nhận một cái kết đó là cổ phiếu này rơi tự do rơi tự do đúng không ạ rơi tự do đấy câu chuyện ở đây là thế thì câu chuyện đấy là vì chúng ta nghe ai đó một xác nào đó đúng không nói trên thương, thiện thông tin đại chúng là à, có dự án nào có dự án kia mà thậm chí họ đang đi tìm yeah, à, những cái nhân tài để đầu tư thì chúng ta thấy họ uy tín không ạ họ có quá uy tín khi họ, họ là những người uy tín như vậy thì chúng ta biết rằng là chúng ta mua mà chúng ta đầu tư mà chúng ta không có gì ạ à, không có phân tích không có đánh giá thì chúng ta phải trả giá rất đắt Dung không muốn nói là tất cả chúng ta đều là gì ạ à, là xấu ở đây nhưng quan trọng là khi các bạn đầu tư hay bạn mua cổ phiếu nào các bạn phải nhìn thấy là thực sự nó ra sao thực ra cổ phiếu này chúng đã nói rồi nếu các bạn nhìn thấy cái cái cách mà Dũng chia sẻ thì bao nhiêu bạn thấy là nếu mà các bạn nhìn thấy cổ phiếu này thì một cái một cái nhà đầu tư hoặc là một cái xác mà bảo chúng ta đầu tư vào thì các bạn có thể kết luận luôn được cái gì không ạ giả sử như là nếu một cái ông nào đó bảo chúng ta mua một cổ phiếu gọi là cổ phiếu gì ạ nếu họ nói là họ trở thành nhà đầu tư tốt họ doanh nghiệp họ tốt mọi thứ tốt mà cổ phiếu của họ là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu là cổ họ là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu này là cổ phiếu bao cung và nếu bạn nhìn thấy một cổ phiếu bao cung thì bạn sẽ có thể đánh giá ngay là đây chính là gì ạ là gì ạ là gì các bạn có thể tự một cổ phiếu bao cung thì các bạn có thể đánh giá gì ạ nếu bạn đầu tư vào đây bạn thấy rằng là bạn sẽ phải trả giá đơn giản thế thôi ạ nếu các bạn hiểu rõ được cái điều này thì comment cho Dũng là số 1 tức là đây chúng ta thấy là nên ờ, thông tin trên thị trường rất là nhiều và bạn thấy rằng là nhiều thông tin có những cổ phiếu người ta bảo là nó lên đến năm sáu trăm nhưng sau đó nó không lên nữa mà nó rơi tự do và cái điều này nó là cái điều mà trên thị trường chúng ta thấy là ủy ban chứng khoán trong thời gian tới có lẽ là những cái vị như này là có thể chúng ta biết rằng là có thể vào kho đúng không vào kho bởi vì chúng ta biết rằng là họ đã gì ạ có rất nhiều nhà đầu tư đã gì ạ bị những đây là những nhân vật này đã kiếm rất nhiều tiền trên cái việc mà chúng ta gọi là lừa đảo họ lập ra bao nhiêu ạ nhóm 10.000 người trên mạng xã hội để tung tin giả vậy bao nhiêu bạn thấy là trong thời gian vừa rồi có bao nhiêu nhóm ạ người ta tung tin giả và đưa ra những cái thông tin này BI cũng là một trong những cổ phiếu tương tự như vậy cũng bị nhóm lập ra hàng nghìn người và tung tin giả vậy bạn thấy rằng là liệu cái cổ phiếu này bạn thấy nó có bị tung tin giả không ạ à? thì câu chuyện ở đây là chúng ta lại tiếp tục quay trở lại câu chuyện của cổ phiếu cổ phiếu gì ạ à? TGG các bạn nhìn này Dũng nói cái này để các bạn nhìn TGG sau khi nó tạo ra cái vùng đáy và sau đó nó gì ạ à? nó kéo lên hình chữ V nó kéo lên hình chữ V và đây là hình chữ V và sau khi hình chữ V tiếp tục phân phối và điều gì sẽ diễn ra Đấy. Thế thì ờ, câu chuyện là bạn vào kênh của Dũng nha bạn sẽ biết cổ phiếu bao cung đúng không bao nhiêu bạn biết cổ phiếu bao cung à, nếu bạn nào biết một cổ phiếu bao cung thì comment bao cung ạ à. nếu bạn nào biết bao cung thì comment bao cung thế thì tất cả những cổ phiếu bao cung là những cổ phiếu được làm giá một cách gì ạ à? tinh vi Đấy, từ cổ phiếu rốt từ cổ phiếu Novaland từ cổ phiếu PDR và một số các cổ phiếu tạo ra tạo ra những cái thông tin tạo ra nhóm hàng nghìn người nhiều nghìn chục nghìn người để hô hào yeah, dạ, để hô hào khiến nhà đầu tư chúng ta mất phương hướng và không biết phải làm gì ạ và đây là cái video cổ phiếu bao cung nhá các bạn có thể xem lõi video cổ phiếu bao cung của Quang Dũng DVD các bạn sẽ biết rằng là cổ phiếu bao cung như thế nào à, Dũng sẽ làm kỹ cái cổ phiếu này thì khi các bạn biết cổ phiếu bao cung thì từ những cái cổ phiếu như là vừa rồi như là BII các bạn thấy là những cái cổ phiếu này sau khi nó rơi thì nó có những cái nhịp hồi như này mà khi nhịp hồi khối lượng biến động lớn như này các bạn làm gì ạ khối lượng nhịp hồi khối lượng biến động như này các bạn làm gì các bạn nhớ nhá những cổ phiếu hồi biến động lớn như thế này các bạn nên làm gì ạ à? hãy theo dõi sát những cái cổ phiếu hồi hình chữ V biến động lớn tại sao Dũng hôm nay Dũng nói các bạn là trong nhịp hồi này nó đầu tiên là chúng ta phải nhận biết ra những cổ phiếu hồi hình chữ V biến động lớn chúng ta gọi là phân phối cổ phiếu này có thể tiếp tục tăng có thể nhé tiếp tục tăng nhưng những cái cái việc mà gì ạ kéo lên kiểu như này nó chính là gì ạ rủi ro rất lớn bởi vì cái những cổ phiếu này ạ là những cổ phiếu nó cũng gì ạ nó không khác gì cái nhóm cổ phiếu này nhiều lắm đâu ạ đấy các bạn đấy nó không khác gì nhiều lắm đâu tức là người ta đã gì ạ kéo lên bằng rất nhiều các gì ạ à, cái cách thức khác nhau nên nếu chúng ta hiểu rõ về cái trạng thái như vậy thì dạng những cổ phiếu này cần phải gì ạ bán ra không không phải là gì ạ những hình chữ V này là những cổ phiếu mà nó không nằm cho chúng ta hay là cổ phiếu PDR các bạn thấy rằng là những cổ phiếu này cũng dạng vô cùng nếu bạn biết cái cổ phiếu này thì bạn phải thoát ra và tránh tình trạng là chúng ta mắc phải những cổ phiếu mà sau khi giảm mạnh nó hình chữ V hồi hình chữ V thì đây không phải là những cổ phiếu dành cho các bạn không phải những cổ phiếu dành cho các bạn nên các bạn lưu ý cái nhóm cổ phiếu này Dũng không muốn nhắc kỹ cho các bạn nhưng Dũng muốn nói các bạn đó là những cổ phiếu và nó tạo ra hàng chục hàng trăm cái tài khoản khác nhau sau đó lùa nhà đầu tư gọi là lùa gà vào để đầu tư vậy trong thời điểm này các bạn cần phải nhìn rõ hai cái dạng cổ phiếu dạng cổ phiếu đầu tiên đó là các bạn nhìn thấy bao nhiêu bạn thấy là thị trường lúc này tích cực comment là tích cực còn anh chị em thấy là thị trường tiêu cực thì comment tiêu cực ạ à? anh chị em thử xem là phân tích ở đây chúng ta có hai dạng phân tích tích cực với quá trình tích cực thì là nhóm cổ phiếu nào với nhóm cổ phiếu tiêu cực là nhóm cổ phiếu nào và với thị trường này thì chúng ta đang quan sát những điều gì diễn ra thế thì ở đây chúng ta thấy à giả sử như là một bạn có hỏi là gì ạ à? cổ phiếu gách thì ok không ạ à? cổ phiếu gách này cũng là cổ phiếu dạng như vậy các bạn nhìn đấy đây là cái cổ phiếu rách thì các bạn nhìn thấy luôn là cổ phiếu này là cổ phiếu gì ạ người ta không ăn lợi nhuận từ gì ạ người ta không ăn lợi nhuận từ kết quả kinh doanh cổ phiếu bạn nhá người ta ăn lợi nhuận từ đấu giá làm giá cổ phiếu chứ không bao người ta ăn lợi nhuận từ trên cái gì ạ cái lợi nhuận ở đây nó chỉ một phần rất nhỏ thôi ạ à. mà lợi nhuận nó đến từ gì ạ việc gì ạ kéo của giá lên và bạn biết là những cổ phiếu hình chữ V như này và những cái cổ phiếu mà kéo lên như này thì hãy gì ạ hãy làm gì ạ hãy làm gì hãy làm gì ạ à? hãy gì ạ à? đừng có tham gia các bạn có thể kiếm được đôi chút lợi nhuận nhưng thực tế là gì ạ à? các bạn sẽ không có lợi nhuận ở đây đâu ạ bởi vì chúng ta biết rằng là doanh nghiệp Việt Nam á à, trước khi mà nói về này tại vì à, Dũng có à, câu chuyện ở đây nó gì ạ ở, ở Việt Nam thì nó có hai dạng tức là nó có rất nhiều các dạng IPO cổ phiếu à, dạng IPO cổ phiếu thứ nhất là dạng IPO đó là gì ạ họ đưa cổ phiếu lên sàn sau đó gì ạ à? họ đưa cổ phiếu lên sàn họ làm gì các bạn biết không ạ à? họ bắt đầu gì ạ à? sử dụng những deal sử dụng những kết quả kinh doanh sử dụng đội nhóm sử dụng gì ạ à? à, cái sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư sử dụng giai đoạn tích cực của thị trường sử dụng gì ạ à? hàng trăm công ty con để bắt đầu làm giá và kéo cổ phiếu giá lên thì cái uh, à, IPO trên thị trường chứng khoán hoặc là trên thị trường thì đấy chúng ta gọi là một hình thức là gì ạ kiếm tiền trên nhà đầu tư cá nhân tức là kiếm tiền trên các nhà đầu tư cá nhân thiếu hiểu biết còn dạng IPO thứ hai là một dạng IPO khác đó là một cái dạng IPO đó là dạng người ta huy động vốn đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân sau đó thì ạ mở rộng sản xuất và công ty lớn lên thì lúc này nó sẽ gì ạ nó sẽ phát triển mạnh ngày mai thì Dũng cũng có tham gia một chương trình IPO nếu anh chị em nào quan tâm thì sẽ đây là có một bạn bạn gửi cho Dũng thì các bạn có thể đến đây ạ đây là một cái chương trình IPO đấy ạ các bạn có thể chụp hình ạ đây là cái chương trình à, chương trình này nó sẽ nào đây là chương trình à, chương trình này không biết là đấy đây là cái chương trình này Dũng có tham dự ở chương trình này à, đây có là cái à, thông tin của cái chương trình này là một bạn gửi cho Dũng à, nếu bạn nào quan tâm thì các bạn có thể à, đây là một chương trình à, các bạn vào tham khảo nhé các bạn vào đây tham khảo Dũng sẽ gửi cho bạn cái đường link để các bạn tham khảo đấy thì uh, mai Dũng có trong cái chương trình này ở chương trình này nó nói về IPO để các bạn có thể biết được là vậy IPO nó như thế nào và các hình thái như nào để các bạn khi các bạn đầu tư uh, các bạn sẽ biết rằng là có rất nhiều các hình thái khác nhau thì ở trong cái trường hợp này này có hai dạng một dạng là bạn đầu tư một dạng là bạn đầu tư theo cái gì ạ bậc thang như là VinFast thì sau một thời gian tài sản nó tăng rất mạnh tài sản tăng rất mạnh và cái quan trọng nhất là bạn phải hiểu là ban lãnh đạo phải hiểu rõ ban lãnh đạo phải hiểu rõ về cái chúng ta gọi là cái mô thức kinh doanh cái cái chúng ta gọi là cái chiến lược kinh doanh của cái công ty đó của hoạt động công ty đó tránh trường hợp là giống như Alibaba bị lừa chẳng hạn nếu bạn đầu tư ở giai đoạn Alibaba ở giai đoạn ừ, giai đoạn đầu tiên á thì thực sự là những bạn hiểu về đó thì trong một thời gian nó lên cổ phiếu tăng à, tức là cái tài sản dòng nó tăng rất mạnh còn ngược lại còn ngược lại nhá thì bạn không biết rằng giai đoạn cuối của chu kỳ như nào bạn có thể mất tiền thế thì trong chương trình này thì các bạn tự tham khảo nhé tại vì à, đây là không đây là chương trình là dũng được mời thôi mời mời uh, mời lên nên uh, nếu bạn nào quan tâm thì các bạn uh, đến đây để theo dõi và các bạn tìm hiểu cái chương trình này ở à, cái đường link ở bên dưới này để các bạn có thể nắm rõ hơn cái câu chuyện ở đây đó là gì ạ khi chúng ta đầu tư trong giai đoạn này thì chúng ta gì ạ phải hiểu rõ rằng là mỗi một công ty nó có mô hình kinh doanh như nào đúng không ở đây như là bạn à, Đỗ Hiếu bạn này là bạn à, phụ trách về lĩnh vực này nếu bạn bạn Đỗ Hiếu có cái à, gì mà có thể chia sẻ được cho anh em thì à, bạn có thể chia sẻ ở cái đường link bên dưới này để mọi người có thể hiểu rõ được để tránh tình trạng là khi chúng ta đầu tư một cách bừa bãi nha khi mọi người một cách đầu tư một cách bừa bãi thì chúng ta không biết rằng là cái mô hình nào thành công mô hình nào không thành công hoặc là nếu chúng ta nhìn cái thế giới di động á, thì chúng ta biết rằng là mô hình của thế giới di động là giai đoạn đầu là nó còn nó bắt đầu nó mới có một hệ sinh thái khi mà nó có một hệ sinh thái thì các bạn đầu tư gì ạ à? khi mà cổ phiếu mà có ban lãnh đạo tốt có gì ạ à? có sản phẩm tốt thì giai đoạn đầu nếu bạn hiểu rõ về cái hệ nó có nhiều hệ sinh thái khác nhau thì các bạn đầu tư ở giai đoạn đầu cái việc mà gì ạ từ một tỷ bạn có thể kiếm 100 tỷ gọi là đầu tư giá trị theo cái dạng đấy nó rất là ok còn ngược lại nếu mà cổ phiếu nó hết hệ sinh thái rồi giả sử như thế giới di động này bây giờ chúng ta thấy là uh, mở rộng tết giờ một thêm một số hệ sinh thái mới thì lúc này là bắt đầu nó ít dần đi ạ ít dần đi nên nếu giả sử chúng ta đầu tư vào thì nó sẽ không thể đầu tư dài hạn được bởi vì cái hệ sinh thái nó bây giờ thuốc này hệ sinh thái là một số các sản phẩm khác thì lúc này nó không thể mở rộng quá lớn nữa được nên bảo đầu tư thế giới di động mang tính chất rằng là đầu tư dài hạn và nhiều năm nữa thì rõ ràng là gì ạ khi hệ sinh thái nó càng nhỏ dần thì cái việc mà tạo ra lợi nhuận doanh thu lớn không có đâu ạ nên ở đây chúng ta có thể thấy rằng là Vinamilk là một trong những dạng như vậy ok bây giờ chúng tôi quay quay trở lại xem là vậy hôm nay chúng ta nói là với thị trường thì các bạn đầu tiên là các bạn phải biết rằng là rủi ro phải nắm được rủi ro thế thì ở đây rủi, rủi ro trong cái đợt này để cho các bạn hiểu rõ về rủi ro trong dịp này rủi ro đầu tiên là rủi ro gì ạ là cái cổ phiếu được được làm giá và gì ạ người ta đẩy lên con số lớn và họ đã gì ạ chiếm dụng của nhà đầu tư thiếu hiểu biết ở đây rủi ro thứ hai là các bạn thấy là người ta có thể sử dụng một cái thông tin nào đó người ta gọi là xác Đấy, thông tin người ta là xác mà nếu là xác thì bạn đầu tư cổ phiếu thì bạn sẽ làm gì ạ bây giờ nếu mà Dũng là một người nổi tiếng trên diễn đàn mà các bạn đầu tư vào cổ phiếu của Dũng giống như cổ phiếu này thì các bạn thấy điều gì ạ bao nhiêu bạn hiểu rõ ạ nếu các bạn thấy là nổi tiếng thì bạn đầu tư vào cổ phiếu này thì điều diễn ra câu chuyện ở đây là gì ạ câu chuyện ở đây là bình thường dũng có thể gì ạ được ai đó thuê là kéo một cổ phiếu và tạo ra một cổ phiếu để gì thu hút cho mọi người đầu tư vào xong người đầu tư vào dũng bảo nó sẽ lên gì ạ năm à, lên 200 triệu lên năm à lên 200 nghìn cổ phiếu hoặc lên 300 nghìn cổ phiếu thì bạn có bán không ạ thường là bạn tin dũng vì vì dũng đã hướng dẫn các bạn ngay từ đầu bạn thành công rồi nhưng đấy chính cũng là một cái cách thức để các bạn biết rằng là đấy là những cái gì ạ cái món mà các nhà đầu tư tổ chức họ đang sử dụng và nếu chúng ta thiếu kiến thức thì cổ phiếu lao dốc rồi chúng ta lại bảo chúng ta đầu tư dài hạn chúng ta yêu cổ phiếu đấy là lý do tại sao các bạn thấy rằng cổ phiếu nó tăng hàng trăm hàng à, rất nhiều lần bởi vì đấy chính là cái cách lỗ hổng trong cái gì ạ lỗ hổng của nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam lỗ hổng rất lớn mà chúng ta không biết ạ nên khi mà chúng ta không biết rồi thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đã bị nhà đầu tư có thể à, tức là nhà đầu tư tổ chức họ sẽ gì ạ lấy hết của chúng ta thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ bây thời điểm này thì bây giờ bạn biết rằng là đầu tư như nào an toàn đầu tư theo xu hướng là an toàn các bạn nhá đầu tư theo xuống là an toàn thế bây giờ chúng ta sẽ xem là xu hướng thì chúng ta phải xem là hai dạng xu hướng xu hướng thứ nhất là những cổ phiếu lao dốc này không đầu tư lao dốc không đầu tư những cổ phiếu mang tính đầu cơ nặng hình chữ V không đầu tư nha những cổ phiếu hình chữ V không đầu tư tại vì bạn biết rằng là những cái cổ phiếu này bao nhiêu lâu bạn mới hòa vốn còn rất là lâu bạn mới hòa vốn đấy còn rất là lâu bạn mới hòa vốn và không bao giờ hòa vốn được chẳng hạn như bạn cứ thử nói hay là cái cổ phiếu mà Dũng nói ra là các bạn không vui nhưng giả sử cổ phiếu này bao nhiêu lâu bạn mới về cái giá 50 ạ còn rất lâu nữa còn lâu nữa còn nhiều năm nữa cổ phiếu này với giá về 50 nhưng còn lâu lắm ạ các bạn nha còn lâu lắm hoặc là nếu mà để nó về gì ạ à, 40 thì có rất là lâu thế thì nếu để cho chúng ta biết là tại sao nó về lâu thì bạn phải hiểu thế này đấy Dũng nói cho các bạn này các bạn nhớ này cổ phiếu nó sẽ có các bạn nhìn nhá cổ phiếu nó sẽ có gì ạ đầu tiên là giai đoạn tích lũy giai đoạn tích lũy cái giai đoạn tích lũy này nó thể kéo dài bao nhiêu ạ giai đoạn tích lũy này nó có, thể kéo dài ba bốn năm đấy ba bốn năm sau khi kéo dài bốn năm thì là nó giai đoạn tăng trưởng nó lên ạ sau lên tăng trưởng thì nó lại bước vào giai đoạn tích lũy và nhá giai đoạn tích lũy là giai đoạn ba bốn năm ba bốn năm sau đó nó lại vào giai đoạn tăng trưởng thì nó mới đi lên vậy bây giờ nó đến giai đoạn này là giai đoạn tích lũy đúng không vậy tích lũy thì bây giờ nó được bao nhiêu lâu ạ các bạn nhìn thấy nếu giả sử đây là tích lũy thì nó được bao lâu ạ đấy thế thì câu chuyện ở đây nó vừa tích lũy thì nó gì ạ mất rất nhiều thời gian vậy bạn nắm giữ cổ phiếu này và để đầu tư để nó lên trong một thời gian ngắn thì cái chuyện này nó không có đâu ạ các bạn hiểu rõ chưa tức là cái cổ phiếu nó phải là tích lũy tăng trưởng suy thoái và gì ạ à? tăng trưởng sau đó đến gì ạ à? giai đoạn suy thoái vậy giai đoạn suy thoái thì nó để đến giai đoạn tích lũy bạn tích lũy thì nó để ba bốn năm vậy tại sao bạn lại mua cổ phiếu thời điểm này bởi vì bạn thấy nó rẻ đúng không bạn thấy nó rẻ nhưng khi bạn nhìn thấy nó rẻ đấy thì bạn đã mất chi phí cơ hội cho nhóm cổ phiếu khác đấy là lý do tại sao các bạn cần phải nắm rõ được từng giai đoạn cổ phiếu chứ không một cách bừa bãi được ok ạ à, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại về thị trường thế thì bây giờ thị trường như này thì theo các bạn là tích cực hay tiêu cực nào chúng ta thấy là thế này là tích cực hay tiêu cực thì câu chuyện đấy là hôm nay thị trường làm sao ạ thông tin rất là xấu đúng không những cái quan trọng là thông tin xấu thì cái việc mà cổ phiếu cần thêm thời gian tích lũy Dũng có nói rằng khả năng nó tích lũy nốt tuần này đúng không hoặc thậm chí tuần sau nó bị test lại lần nữa tuần sau nó lại test lại lần nữa nên quá trình test lại là quá trình là tích cực chứ không phải là tiêu cực các bạn nhá quá trình này quá trình tích cực vậy khi mà quá trình tích cực này không phải tích cực là chúng ta mua ngay vậy cái điều thứ hai là theo các bạn là nếu mà việc mà phép giảm tăng lãi suất trong thời gian tới thì nó làm cho dòng tiền thoát ra khỏi thị trường hay là dòng tiền vào thị trường tức là phép giảm tức là cái lãi suất của phép sẽ giảm trong thời gian tới thì thị trường nó làm gì ạ nó cần gì ạ có dòng tiền mới và nếu chúng ta quay trở lại thị trường xem một số các thông tin thì rõ ràng là trong thời gian này thì chúng ta có thể quay trở lại xem là nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có thể đổ vào Việt Nam và thứ hai là cái tỷ giá tiếp tục giảm và tỷ tỷ tỷ giá tiếp tục giảm thì điều gì diễn ra nếu tỷ giá tiếp tục giảm thì rõ ràng là chính phủ hoặc là ngân hàng nhà nước họ sẽ gì ạ gây sức ép để việc mà gì ạ một là họ bơm tiền ra hệ thống liên ngân hàng hai là gì ạ gây sức ép để cho các nhà đầu tư tức là cho gì ạ cái việc mà các ngân hàng khác huy động vốn cho vay lãi cao sẽ giảm đi đáng kể nếu mà tỷ giá giảm và đây chính là gì ạ cơ hội để chúng ta biết rằng là dòng tiền có thể tham gia vậy hôm qua các bạn có thấy rằng Dũng nói về cổ phiếu nào các bạn thử comment nhé các bạn comment nhé đấy bây giờ comment là hôm qua Dũng bảo cổ phiếu nào hôm nay tăng các bạn mua <clears throat> Dũng sẽ chỉ nói thật nhanh ạ tại vì Dũng có vài phút ạ anh chị em ạ có hôm qua Dũng bảo cổ phiếu nào các bạn có thể mua hôm nay ạ cổ phiếu nào ạ? <clears throat> nếu là sự cổ phiếu tăng các bạn comment cái tức là chúng ta đang nhìn thấy là gì ạ nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy là thế thì ở đây chúng ta thấy là cổ phiếu gì ạ à? PVS đúng không PVS tuy rằng hôm nay nó chưa vượt mạnh như hôm nay mua được không ạ đấy thế tại sao Dũng lại có cái góc nhìn là PVS nó tăng đấy tại sao PVS nó tăng nên chúng ta thấy là chúng ta mua PS ở đây thì cái tỷ lệ rủi ro tức là khả năng bị thua lỗ thấp hay cao ạ à? khả năng bị thua lỗ thấp đúng không đúng không thế thì đấy là cái mà góc nhìn chúng ta nhìn đấy thế thì bây giờ chúng ta cũng thấy là vn30 nó đang tích lũy khá tốt vậy một cổ phiếu tốt hơn thị trường nó lại chạy trước thì đấy chính là cái điểm mà chúng ta an toàn cổ phiếu thứ hai các bạn thấy là cổ phiếu nào dũng nói là dũng chê nó nhưng nó lại là dũng lại phân tích nó là ok chê cổ phiếu mà lại phân tích ok hôm qua có một cổ phiếu chê là lỏng lẻo các bạn thử phân tích là tại vì ở đây muốn cho các bạn một số bạn lần đầu tiên học về DVD thì bạn thấy là cái việc mà Dũng có thể dự đoán cổ phiếu nó tốt và nó có thể chạy vào ngày mai ngày kia hoặc là nó xác nhận thì các bạn thấy rằng là nếu mà một người mà có thể phân tích được điều này thì cái khả năng thành công trên thị trường cao hay thấp ạ? Nếu một người biết trước cái điều này, biết cái cổ phiếu nào tích cực, cổ phiếu nào rủi ro thì khả năng thị trường như nào? Nên đầu tiên là các bạn đấy là cái cổ phiếu gì ạ? À? HAG đúng không ạ? cổ phiếu HAG là cái quá trình biến động mới lớn nếu quá trình này là quá trình sau khi test thì khả năng tuần sau ra sao ạ đây là quá trình test nếu quá trình này test thì khả năng tuần sau sao ạ thì cái việc mà biến động lỏng lẻo là về cơ bản là xấu nhưng nếu xét về các biến động biên độ của nó thì với khối lượng như này thì nó là tích cực vì vì nó tích cực thì chúng ta đợi một cái quá trình xác nhận là chúng ta thấy là nó an toàn với một cái gì ạ à? nếu chúng ta không hiểu rõ thực hư là long lèo tốt hay xấu Nhưng bây giờ chúng ta sẽ xem lại rằng vậy ở đây chúng ta cần phải lựa chọn hai cổ phiếu hai dạng những cái dạng cổ phiếu mà nó đã chạy như này rồi thì chúng ta thấy là sau khi nó test lại cái đỉnh này thì nó tiếp tục tăng tiếp thì bạn nhìn thấy là cổ phiếu này là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu này là dạng cổ phiếu sàn Upcom nên thường là cổ phiếu là chỉ tăng hai phiên thôi thì bạn đã gì ạ à? hai phiên thôi thì bạn đã đạt khoảng 15 đến 20 phần trăm rồi hai phiên thôi ạ à? bạn đã đạt 15 đến 20 phần trăm rồi nên những cổ phiếu này bạn mua cổ điểm này sau đó thì bạn mua điểm sau này là rủi ro rất là cao nha bạn mua điểm sau là rủi ro rất cao nên tất cả cái điểm mua nó có chỉ có một điểm mua duy nhất thôi ạ à. bao nhiêu bạn hiểu rõ rằng là thường thường mỗi một cái cổ phiếu chúng ta chỉ có một cái điểm mua duy nhất thôi ạ à còn nếu bây giờ các bạn cứ thấy nó dễ và tốt để mua vào thì thực sự là cái rủi ro nó đến với chúng ta à, chúng ta sẽ tiếp tục đến cái cổ phiếu tiếp theo chúng ta lấy một vài cổ phiếu về cổ phiếu này nó đang trong hiện nó rút bỏ và nó đang tích lũy đi ngang thì nó tốt hay không ạ à? nếu nó rút bỏ này nhà đầu tư đã bị rũ bỏ và nếu trong quá trình này tích lũy đi ngang thì đây là một trong tín hiệu tốt bởi vì trong quá trình rũ này không ai bán ra vậy nếu cái quá trình này mà tiếp tục đi ngang thì đây cũng là tín hiệu tốt để các bạn thấy là các bạn đầu tư an toàn hôm qua thị trường thế giới giảm rất mạnh vậy thị trường chúng ta không giảm thì thị trường chúng ta tốt hay xấu ạ à? thế giới giảm mạnh Việt Nam cũng giảm hoặc là thời gian giảm ít hơn thì rõ ràng là Việt Nam đi ngang sideways hoặc giảm rất ít như này thì chúng ta đang tốt hơn rất nhiều các bạn hiểu rõ chưa đấy là cách thức để chúng ta phân tích ạ hoặc là chúng ta nhìn thấy là dĩ là HPG vậy nếu chúng ta nhìn thấy HPG thì sao ạ HPG HPG thì rõ ràng là gì ạ nó đang có dấu hiệu đúng không thì việc giả sử nếu các bạn mua HPG hôm qua hôm nay được không ạ rõ ràng gì ạ nếu xét về là SMA nó lên rồi ạ quá trình siết chặt thì nó đã bứt phá vậy ở đây nếu giả sử các bạn mua ở đây thì giả sử điểm mua này nó vẫn là cho chúng ta an toàn an toàn và đây cũng là một cái điểm mua an toàn Dung nói một cổ phiếu tiếp theo MB vậy nếu MB sau khi vượt đỉnh test lại thì cái gói quy trình xác nhận tuyệt vời không ạ nếu vượt đỉnh này mà nó xét nó test lại thì quá trình xác nhận nó sẽ là cổ phiếu ok nhưng tất cả cái này bạn không phải là đầu tư thời điểm này chúng ta gọi là đầu tư lướt sóng thôi lý do tại sao các bạn đầu tư lướt sóng để dũng nói cho các bạn à, lý do tại sao à, đầu tiên là chúng ta biết là nếu đầu tư lướt sóng mà đạt 2 đến 30 phần trăm thì có tuyệt vời không ạ một cổ phiếu mà đầu tư lướt sóng trong một khoảng một tháng đến một tháng rưỡi mà chúng ta được khoảng 15 đến 20 phần trăm nó quá tuyệt vời thì đúng, đúng không ạ thế thì bây giờ câu chuyện ở đây đó là gì ạ nếu bình thường chúng ta biết rằng là đây là quá trình tích lũy mình thành vai đầu vai thì sau khi cổ phiếu lên này thì cái vùng mà 1200 này 1200 là cái vùng là gì ạ tích lũy rất là tốt nó cần phải tích lũy nó cần phải tích lũy ở 1200 có thể mất khoảng bao nhiêu ạ có thể mất khoảng ờ, hai uh, ba tháng thậm chí nhiều hơn vậy nó mất hai ba tháng nhiều hơn thì tại sao chúng ta không chốt lời ở đây ạ khi bạn chốt lời khi mà cổ phiếu tích lũy ở trên cái vùng này đúng không tích lũy ở trên cái vùng đỉnh này thì bạn sẽ có cơ hội để nhìn ra những cổ phiếu nào có thể dẫn dắt trong cái gì ạ quá trình sideways và lúc này bạn có thể lựa chọn một vài cổ phiếu nào đó để bạn thành đầu tư thành công nên việc mà gì ạ nếu thị trường sideways hoặc thị trường lên một cái nền tảng mới thì lúc này rung lắc rất mạnh nhưng đây là cơ hội để chúng ta tìm được siêu cổ phiếu tìm được những cổ phiếu tốt nhất trên thị trường thế thì ở đây Dũng có một cái tổng kết như này để các bạn có thể nghe livestream này các bạn có thể nhận ra trước khi livestream này thì Dũng nói một cái cổ phiếu cuối cùng để các bạn thấy là mọi các cổ phiếu ở trong đoạn này thì các bạn thấy là những cái cổ phiếu nó đang hình thành vai đầu vai chẳng hạn như là cái quá trình này các bạn nhìn này quá trình rút bỏ lần nhất đây là quá trình rút bỏ lần nhất hồi phục rút bỏ lần hai hồi phục sau đó lên đây rút bỏ lần ba vậy cái quá trình rút bỏ lần lần ba đây này khối lượng nhỏ biên độ nhỏ thì đây chính là cái tín hiệu rất tích cực nếu lần thứ tư này này mà các bạn thấy là bứt phá đi lên thì đây là các bạn cái cơ hội để các bạn mua nha cơ hội để các bạn mua tỷ lệ thành công rất cao nó cũng có thể là thất bại nhưng tỷ lệ thành công rất cao vậy nếu mà các bạn mua mà thị trường chung cái vn30 này nó tăng index nó tăng để tạo ra một xu mới thì rõ ràng các bạn mua cổ phiếu như này nó quả quá tuyệt vời không ạ nên khi mà các bạn thấy là các bạn đầu tư theo cái cách mà Dũng đang chia sẻ đây đấy là cái cách mà để các bạn thứ nhất là an toàn an toàn bởi gì ạ trong một xu hướng thị trường giảm như vừa rồi bạn không bị mất tiền thậm chí là bạn có khoản lợi nhuận là lớn như Dũng thì à Dũng đầu tư cả cơ sở cả đầu tư phái sinh nếu các bạn giỏi về phái sinh nữa thì không những bạn kiếm được gì ạ một trăm phần trăm lợi nhuận thậm chí là hai trăm phần trăm lợi nhuận thậm chí nhiều hơn Dũng biết là có những bạn bỏ ra một tỷ kiếm được vài chục tỷ tiền phái sinh nhưng ở đây không phải ai cũng thành công chủ yếu là gì ạ à? những người thành công họ không cho chúng ta biết đâu ạ thường họ sẽ không khoe còn những người mà chưa thành công thì họ sẽ gì ạ à? nói cho chúng ta là ông ao ông rồi nên ở đây chúng ta phải có kiến thức để chúng ta thì tự biết mình như nào tất cả cái điều này cũng đều public cho các bạn đúng không bao nhận thấy là các bạn à, mọi cái thông tin mọi cái cổ phiếu Dũng đều public cho các bạn Dũng nói là mua khi nào điều kiện nào mua tỷ lệ cắt lót bao nhiêu nếu các bạn nhìn thấy điều này có thể comment là à, biết được không ạ tất cả cái điều này các bạn đều được phân tích đều thấy thấy rõ thì ở vùng này các bạn lưu ý hai trạng thái như sau trong video này cái đầu tiên Dũng tổng kết lại để các bạn có thể nắm, nắm rõ được là tất cả những cái thông tin trên thị trường không đáng tin cậy không đáng tin cậy chẳng hạn như chúng ta biết rằng là sát thủy đúng không đưa ra cái thông tin rất là tốt với doanh nghiệp của mình và cả truyền hình ai cũng biết vậy nếu bạn đầu tư cổ phiếu đó thì điều gì diễn ra đúng không nếu bạn đầu tư cổ phiếu đó thì điều gì diễn ra bạn sẽ thấy rằng là bạn sẽ thấy trả giá đắt không ạ hoặc là ai cũng biết rằng là Novoland là cổ phiếu gì ạ được cả nếu anh chị em nào ở Hồ Chí Minh thì ai cũng chẳng biết là Novoland là cổ phiếu là gì ạ bất động sản nổi tiếng ở Hồ Chí Minh nhưng rõ ràng là ai cũng biết cổ phiếu đến nổi tiếng nhưng nếu bạn thấy rằng cổ phiếu bao cung thì điều diễn ra đúng không điều diễn ra đấy điều diễn ra thế thì câu chuyện đấy là gì ạ thì rõ ràng là gì ạ chúng ta đã phải trả giá rất đắt với cổ phiếu lớn vốn hóa lớn như vậy hoặc là câu chuyện của gì ạ vừa rồi Chí Việt đúng không Chí Việt công ty chứng khoán Chí Việt thực tế là trước đây Dũng làm cho công ty này một khoảng hai ba tháng gì đó Dũng thấy là không ổn định Dũng rời luôn không làm luôn bởi vì bây giờ mới nói rồi ngày xưa Dũng làm cái là gì ạ là là Dũng thấy rằng nó nó không phù hợp với, với với tính cách con người của mình thì mình không làm đơn giản thế thôi ạ Dũng có nói anh chị một số anh chị em biết rằng là Dũng làm sau đó gì ạ à? Dũng rời luôn không làm nữa bởi vì nó không phù hợp với mình thì câu chuyện đây là nếu mà Dũng, Dũng làm thì vừa rồi Dũng có thể kéo lên và kiếm hàng gì ạ à? cắm kiếm được rất nhiều chục tỷ nhiều trăm tỷ nhưng uh, điều gì diễn ra nếu mà kiếm nhiều trăm tỷ như vậy nhiều chục tỷ như vậy trong thời gian ngắn thì các bạn biết điều gì diễn ra với chúng ta đúng không chúng ta biết rồi đúng không ạ và chúng ta thấy là bản thân là cổ phiếu như FLC cũng hàng trăm cổ phiếu hàng trăm tài khoản mở ra cổ phiếu TGG cũng hàng trăm hàng nghìn tài khoản mở ra và chúng ta biết là trên thị trường có nhiều cổ phiếu cũng gì ạ à, có hàng trăm gì ạ à, tài khoản mở ra để gì ạ à, lôi kéo cổ phiếu lên nên rõ ràng là gì ạ tất cả cái điều này những cái đồng chí mà tiếp tục đi lừa đảo nhà đầu tư để mua theo kiểu đó thì Dũng tin chắc là tới đây pháp luật nó sẽ gì ạ nó tiếp tục lôi ra hết nên mong rằng là thị trường chứng khoán chúng ta sẽ minh bạch để cho nhà đầu tư sẽ không bị như vậy nữa tại vì ờ, chúng ta thiếu kiến thức này thiếu hiểu biết nên chúng ta bị uh, rất nhiều cái tai hại trong đầu tư Dũng muốn là cái người đầu tiên ở Việt Nam để chia sẻ các bạn những cái điều này để các bạn có thể tránh được những cái sai lầm mà không bị mắc phải thế thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta lưu ý này tất cả những cổ phiếu mà đợt rồi giảm mạnh á giảm mình chữ giảm rất là mạnh một cái nhóm kể cả bất động sản là mạnh mà sau đó nó hồi như này nó hồi chữ V các bạn có thể có đặt một vài câu hỏi tại sao hội đồng của chị họ bán hết tại sao nó tốt như thế tại sao hội đồng của chị vẫn họ vẫn cứ bán nó tốt như thế tại sao hội đồng của chị không mua vào nó tốt như thế thì tại sao họ không bán tất cả tài sản họ mua vào thì cái câu chuyện ở đây chúng ta biết rằng là chúng ta biết thế nào là tốt cái điều thứ hai bạn có thể uh, thấy rằng là tại sao nó tốt như thế nếu mà cổ phiếu tốt thì cần phải gì ạ kết quả kinh doanh nó phải rõ ràng nhưng rõ ràng là kết quả kinh doanh tăng uh, quý trước quý sau giảm thì đấy là cái nó vấn đề bởi vì các công ty đấy sử dụng các công ty con các bạn nhá trong báo cáo tài chính thì họ sử dụng rất nhiều công ty con để gì ạ để gì ạ để sử dụng công ty con mua và bắt đầu bán thậm chí là sử dụng công ty con phần lớn công ty bất động sản không phải tất cả sử dụng công ty con để bán bán tài sản cho công ty con với giá ngất trên trời sau đó gì ạ công ty con không thanh toán nợ không toán không thanh toán tiền cho thì thực tế đây là một cách cách thức để gì ạ? tạo ra báo cáo tài chính ảo à hoặc là họ có thể sử dụng cái tạm ứng có rất nhiều cái khác mà nếu nhà đầu tư không biết chúng ta sẽ dính một cái đó cái gì ạ à? cái, cái cái cái việc mà thiếu hiểu biết tại vì ờ, tại sao chúng ta phải nói cái điều này bởi vì uh, ờ, chúng biết rằng là năm 2023 đặc biệt là có thể năm 24 chúng ta sẽ đón một cái sóng rất là lớn có thể giữa năm 2023 hoặc là cuối 2023 đến 24 là chúng ta lại có một sóng lớn bởi vì Việt Nam chúng ta sẽ vào nước mới nổi năm 2025 nên chính vậy dòng tiền sẽ là dòng tiền chủ đạo của nước ngoài sẽ tập trung ở Việt Nam bao nhiêu bạn biết rằng là nếu chúng ta là mới nổi thì dòng tiền chủ đạo của nhà đầu tư nước ngoài sẽ là tập trung rất lớn ở Việt Nam bởi vì các quỹ các tổ chức họ sẽ gì ạ à? tiếp tục tập trung vào bởi vì lúc này là cơ hội để chúng ta đón một cái sóng rất lớn tuy nhiên để cái sóng lớn như vậy thì bạn cần phải biết là cái nhóm nào cổ phiếu nào dẫn dắt của chúng ta đầu tư thế thì cái mẫu hình mô hình cổ phiếu hay chúng ta gọi là mô hình kinh doanh là một phần quan trọng thì ở đây các bạn thấy rằng là Dũng uh, muốn chia sẻ các bạn ở ờ, tất cả những cổ phiếu mà các bạn đang thấy ở đây Dũng gọi là mô hình ba đầu vai Dũng sẽ không gì ạ à? một là Dũng mua ở đây một số trường hợp nếu cái quá trình tích lũy tốt thì có thể mua lại ở đây khi mà nó tạo ra nhưng quan trọng là gì ạ à? sau khi nếu chúng ta mua ở đây và khi mà cổ phiếu gặp cái vùng này thì chúng ta gì ạ à? chúng ta bán ra và chúng ta có thể quay trở lại mua ở đây câu chuyện ở đây là tại sao chúng ta không mua đầu tư dài hạn đây đúng không Bao đồng ý là nếu các bạn hỏi là tại sao nó rẻ như thế tại sao đầu tư dài hạn ở đây câu chuyện ở đây là nếu cổ phiếu đầu tư dài hạn ở đây thì đầu đầu tiên cổ phiếu này nó sẽ lên đến một cái đoạn khoảng độ 25 này xong rồi 25 này nó sẽ có quá trình tích lũy rất là dài nha 25 này có quá trình tích lũy rất là dài có thể mất gì ạ ba bốn tháng có thể mất một hai năm thì lúc này chúng ta mất rất nhiều chi phí cơ hội biết đâu doanh nghiệp trong cái vùng này nó lại có một biến cố gì đó nó lại rơi xuống thì sao lúc này chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền nhưng nếu trong trường hợp mà trong quá trình một hai năm một vài tháng chúng ta quan sát cổ phiếu chúng ta phân tích cổ phiếu thì chúng ta thấy là doanh thu lợi nhuận tăng mọi thứ tăng tốc độ tăng trưởng tăng thì lúc này các bạn mua vào ở vùng này ok không ạ bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment là hiểu ạ còn không hiểu comment không ạ tức là lúc này chúng ta mua vào cổ phiếu trong cái quá trình mà chúng ta biết rằng là cổ phiếu này đang được tích lũy đang được gì ạ đang được thu gom và đang được có kết quả kinh doanh lợi nhuận một số các dự án một số các gì ạ Ờ, các nhà máy hoặc là tất cả các lò cao bắt đầu đi hoạt động và đấy chính là cách mà Dũng mua vào cổ phiếu thay vì mua trước Dũng không thận trọng theo một cách gì ạ à? cái đầu tiên là chúng ta phải gì ạ à? phải hiểu xem là chúng ta đầu tư như nào xu hướng ra sao dòng nào có thể dẫn dắt và chúng ta phải mua cổ phiếu dẫn đầu đấy là cái lý do à, trước khi kết thúc chương trình này thì các bạn thấy rằng là mọi thứ tại sao gì ạ à? Dũng đưa ra thận trọng như vậy những cái quan trọng là gì ạ à? mình kiếm được tiền cái quan trọng là mình kiếm được tiền và cái quan trọng thứ hai là gì ạ cái lợi nhuận của mình so với nhóm khác gấp nhiều lần đấy mới là cái cái quan trọng chứ bây giờ quan trọng là gì ạ lỗ xấu nhất không lỗ hoặc lỗ ít còn mà thị trường lên mua cổ phiếu dẫn đầu thị trường lên mua cổ phiếu tốt nhất thì tại sao mình lại không gì ạ về cơ bản thì chúng ta hiểu đơn giản thị trường chung đang trong quá trình tích lũy rất tốt với việc tỷ giá có thể giảm mạnh trong thời gian tới thì đây là cơ hội của của gì ạ nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào nhưng cái quan trọng nhất là gì ạ cái tỷ giá giảm mạnh á thì dẫn đến là gì ạ cái việc mà ngân hàng nhà nước lại tiếp tục đưa ra những gói ừ, có thể kích thích theo hình thức khác nhau có thể giảm lãi suất ngân ngân hàng liên ngân hàng có thể gì ạ nới dung tín dụng có thể là gì ạ đưa ra một gói kích thích kinh tế nào đó và khi có gói kích thích kinh tế khi có dòng tiền thì chứng khoán là kênh đầu tiên vậy cổ phiếu nào nhóm nào là nhóm dẫn đầu thì hãy gì ạ hãy theo dõi kênh của Dũng tiếp tục hôm nay Dũng chỉ mục đích của đây là nói cho các bạn biết là nó liên quan đến gì ạ liên quan đến cổ phiếu liên quan đến uh, uh, rủi ro nếu các bạn không biết hoặc liên quan đến thông tin thị trường nếu các bạn không biết và sáng mai uh, cái chương trình uh, Dũng vừa chia sẻ đó là chương trình uh, về hội thảo đây là một chương trình hội thảo về IPO nếu bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký ở cái cái đường link mà nãy Dũng có chia sẻ đây là cái đường link này bạn quan tâm thì bạn có thể đăng ký à, Dũng thì à, về cơ bản thì Dũng chỉ tham gia chương trình này thôi à, à, để biết rằng là <laughs> IPO như thế nào thì ngày mai Dũng có mặt ở trong chương trình này à, xin chào các bạn à, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều và chúc chúng ta sẽ có một cái tuần sau rực rỡ à, Dũng sẽ làm một cái video có thể nếu không có gì thì tối mai Dũng sẽ làm video phân tích chi tiết cẩn thận đầu tư theo xu hướng để các bạn có gì ạ cách tiếp cận xu hướng mua bán như nào đúng không ạ thì không có gì thì tối mai Dũng sẽ làm để giúp cho các bạn hiểu rõ tại sao gì ạ tất cả những gì được public được nói rõ phân tích kỹ như này thì các bạn không đưa ra quyết định nữa bởi vì chúng ta bị thua lỗ quá nhiều hoặc chúng ta đang sợ hãi hoặc là chúng ta không có quản trị rủi ro không có trị vốn tất cả điều này sẽ được phân tích chi tiết vào tối ngày mai xin cảm ơn